riêng một cái ngõ của ngôi nhà thôi và phía ngoài của ngôi nhà thì hiện tại đang được chúng tôi ốp ờ, toàn bộ bằng ờ, đá granite phần cửa thì gồm cửa hai nốt bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa à, gỗ ba lô kính rồi gỗ trò các bạn nhé để các bạn có thể ngắm lại một lần nữa mặt tiền của ngôi nhà Được dạ rồi. Dạ đây là phần ngõ này các bạn đây và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong của tầng 1 ngôi nhà à, bên trong của tầng 1 ngôi nhà thì sẽ được uh, chia làm không gian phòng khách và phòng bếp rộng đây các bạn có thể nhìn thấy ngôi nhà này là có mô hình uh, vuông bức nên là phòng uh, khách chúng tôi để rất là rộng và cầu thang cuối về phần à, phòng khách thì chúng tôi đã à, tất cả hệ thống đều à, dán tường vào chỉ trần thạch cao đầu chờ của quạt cáp tivi đây các bạn thể ngắm từ bên trong ra và bên phía bên này là chính là phòng bếp về phần bếp thì hiện tại chúng tôi đã có tủ bếp làm từ gỗ xoan đào sơn trắng đây phù hợp với tông của ngôi nhà và phần à, kính ốp bếp đây các bạn có nhìn thấy và phần à, mặt à, đá thì là đá tự nhiên đây và bên này là phần chậu rửa chậu rửa thì là sẽ làm từ à, inox à, inox 304 hàng nhập khẩu các bạn nhé đây chúng ta có thể ngắm từ bên à, bàn bếp ra phía ngoài phòng khách rất là rộng và ở tầng 1 thì hiện tại là bọn tôi ờ, có một ờ, nhà vệ sinh phụ trong nhà vệ sinh phụ thì gồm có một bồn cầu và xịt à, vòi nước và hệ thống máy bơm và phía bên này đây chính là cầu thang để lên trên các tầng về phần cầu thang thì mặt đá bậc mặt bậc và cổ bậc thì là làm từ đá tự nhiên đá bình định và tay vị con tiện thì đều là từ gỗ trò Đấy, các bạn có nhìn thấy và bên này là chính phần ờ, thanh ờ, trang trí của ờ, cầu thang này và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì hiện tại là bên tôi đang thiết kế chia một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh khép kín để dành cho các cặp vợ chồng ta ở đây các bạn có nhìn thấy thì bên này là nhà vệ sinh này ở bên này là một phòng ngủ rộng phía bên này là ban công của ngôi nhà trên phòng ngủ à, của tầng 2 này thì cũng bao gồm trần thạch cao hệ thống dây dẫn tường phao chỉ các à, ổ điện cắm và đường chờ bình à, ờ, đựng đầu chờ um, của cắp tivi điều hòa và bên này là chính là nhà vệ sinh của tầng 2 nhà vệ sinh của tầng 2 thì hiện tại chúng tôi có thiết kế một vách tắm à, sen cây và hệ thống lavabo gương đây các bạn có nhìn thấy bên trong này là bồn cầu đường uh, chờ của bình nóng lạnh đây chúng ta vào nhìn thấy vệ sinh tầng 2 rất là rộng nhé các bạn và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 ờ, của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì hiện tại là chúng tôi đang ờ, thiết kế chia hai phòng ngủ và một vệ sinh ở giữa đây các bạn có thể nhìn thấy đây là một phòng ngủ phía bên trái này rất là thoáng nhà và phía bên đây là nhà vệ sinh của tầng 3 thì cũng bao gồm ờ, thiết bị bồn cầu móc treo đường uh, chờ lóng lạnh hệ thống lavabo và gương và bên này là phòng tiếp theo cũng có đầy đủ đường chờ và điều hòa trần lịch cao cáp tivi và hệ thống ờ, cửa phòng thì tất cả các phòng tôi đều ờ, thiết kế là từ ờ, gỗ thịt các bạn nhé khuôn trò và cánh được làm từ gỗ dâu các bạn có nhìn thấy gạch thì đều là giả, giả vân gỗ hàng loại một và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 của ngôi nhà thì hiện tại chúng tôi đang à, thiết kế là chia một phòng rộng để chúng ta có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ phụ và bên này là chính là sân phơi chúng ta sẽ vào cái phòng à, thờ này trước nhé phòng này rất là rộng Đây, các bạn có thể nhìn từ bên trong ra và à, phía bên này là chính là sân phơi rất là thoáng bốn phía luôn đây các bạn chỗ này là chỗ đặt máy giặt này và đây là cái ô để lên tầng mái đây chúng ta có thể ngắm vào bên trong của kính trời và phần cầu thang rất là thoáng à, tôi xin à, nhắc lại về một lần nữa về thông tin của ngôi nhà à, ngôi nhà này có diện tích ừ, trên sổ đỏ là 36,9 mét vuông và được xây 4 tầng tổng là 3 phòng ngủ một phòng thờ một phòng à, khách riêng biệt hiện tại là chúng tôi đang chào bán với giá là 2 tỷ 500 triệu đồng bên tôi có hỗ trợ vay vốn ngân hàng các bạn nhé à, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của kênh à, các bạn có thể đăng ký và ờ, ấn vào nút chuông để được nhận thông báo thường xuyên xin chào và hẹn gặp lại